Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đại gia Ninh Bình, Phật giáo quốc doanh và chính quyền kết chân vạc làm ăn lớn Thế lực Ninh Bình trên bề nổi là nhóm chính trị do ông Trần Đại Quang đứng đầu và xây dựng tạo nên Tuy nhiên, ông Quang không đứng một mình và đằng sau ông có rất nhiều chân rết Từ nhóm lợi ích kinh tế đến lợi ích chính trị Ninh Bình đều ẩn chứa rất nhiều điều khó hiểu Tại Ninh Bình, đại gia Xuân Trường người chuyên xây dựng rất nhiều dự án siêu tâm linh khắp nơi tại miền Bắc là một thế lực đáng ngờ nhất. Mức ảnh hưởng của vị đại gia này đến Phật giáo quốc doanh và bộ máy chính trị của Trung ương khá cao. Đây là hình ảnh Đại gia Xuân Trường. Chùa Bái Đính là một chùa được dựng lên với mục đích kinh doanh. Nó không thuộc giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tuy nhiên, các lễ hội chùa Bái Đính đã được các ông Nguyễn Xuân Phúc và Trương Hòa Bình đánh chống khai ấn nó cho dễ hiểu là lãnh đạo Trung ương đã làm nhiệm vụ quảng cáo cho ngôi chùa để kinh doanh du lịch được thuận lợi. Đến chùa Tam Trúc thì Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam lại xuất tiền ngân sách xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho ngôi chùa này mà cụ thể là làm đường dẫn vào khu khách vào khu thăm khu du lịch Tam Trúc. Khu du lịch Tam Trúc là quần thể du lịch và chùa là một phần ở trong đó. Chủ đầu tư của khu này là liên doanh giữa Giáo hội Phật giáo Việt Nam và đại gia Xuân Trường kín tiếng. Như vậy, nếu nói chùa Bái Đính là sự bắt tay giữa đại gia Xuân Trường và chính quyền, thì đến chùa Tam Trúc đã có 3 thành phần tham gia. Đó là chính quyền tỉnh Hà Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam và đại gia Xuân Trường. Tuy là hai dự án khác nhau nhưng chúng đều phục vụ cho một mục đích đó là đưa du khách đến với chùa Tam Trúc. Câu hỏi đặt ra là đại gia Xuân Trường kêu gọi được chính quyền và Phật giáo quốc doanh cùng hợp tác hay Xuân Trường chỉ là một bình phong cho một quan chức cấp cao nào đó trong đảng. Và liệu rằng đằng sau nó có phải là các thế lực chính trị có cổ phần lớn hay không? Nếu không có quyền lực chính trị ẩn đằng sau đại gia Xuân Trường thì Xuân Trường không thể huy động thế quyền và thần quyền vào tay mình mạnh đến như thế. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Xuân Phúc đánh chống khai hội cho chùa Bái Đính Đại gia Xuân Trường tác động đến thế lực chính trị của Trung ương và thế lực chính trị địa phương ở nhiều tỉnh tại phía Bắc. Trong khi đó, thế lực chính trị Ninh Bình cũng đi lên từ sự ủng hộ của nhiều địa phương ở miền Bắc, từ Trung ương Đảng. Nếu nói ông Nguyễn Phú Trọng tìm kiếm sức mạnh cho mình bằng các chuyến đi Trung Quốc tới Bắc Kinh, thì ông Trần Đại Quang tìm kiếm sự ủng hộ hoàn toàn ở trong nước và chủ yếu là thế lực địa phương. Vậy đằng sau nhóm lợi ích chính trị Ninh Bình có sợi dây nào với nhóm lợi ích kinh tế Ninh Bình hay không? Có thể là có. Vụ Trung ương thanh tra dự án hạ tầng kỹ thuật khu du lịch Chùa Tam Trúc cho thấy có thế lực Trung ương đang muốn sở gáy thế chân vạc tại Chùa Tam Trúc. Ngoài ra, tại Bộ Công an, ông Tô Lâm đang muốn để lại giữ cho bộ này nằm trong tầm kiểm soát của Nguyễn Phú Trọng. Như Thời báo chấm đã phân tích ở các bản tin lần trước, ông Tô Lâm không muốn cho thế lực Ninh Bình tại Bộ Công an chộp lấy cơ hội nắm được Bộ trưởng Bộ Công an đầy quyền lực. Thế lực chính trị Ninh Bình đã một lần tổn thất rất lớn, đó là lần ông Trần Đại Quang đột nhiên bị nhiễm virus lạ mà chết đi. Tuy nhiên, thế lực kinh tế, sân sau của Ninh Bình vẫn chưa hề hắn gì. Có người cho rằng doanh nghiệp Xuân Trường có mối quan hệ chính trị rất phức tạp, có khi còn rộng hơn cả mối quan hệ của gia đình ông Trần Đại Quang. Đây là hình ảnh cần tìm ra thế lực chính trị nào đứng sau các siêu dự án chùa này. Lối làm ăn của Xuân Trường sẽ hốt bạc bởi nó dụ được người mê tín mà thị trường kinh doanh mang tín nghi ngưỡng đã được nước Cộng sản này xây dựng từ lâu. Các chùa như Ba Vàng, chùa Phúc Khánh vân vân đã thực hiện và xây dựng thị trường mê tín cách đây rất nhiều năm. Giờ đây quần thể chùa của đại gia Xuân Trường nhảy vào khai thác thì sẽ rất mau giàu.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 Có thể nói hiện nay ông Nguyễn Xuân Bắc làm quản lý nhiều hơn là công tác diễn. Mà ông ta có diễn thì cũng chỉ là diễn cho đài truyền hình Việt Nam, chủ yếu là những chương trình mang tính tuyên truyền là chính. Chương trình Táo Quân là chương trình độc quyền của VTV. Đài truyền hình này đã phát chương trình vào giờ vàng, vào tối 30 Tết. VTV phát độc quyền cách này và các đài truyền hình địa phương tiếp sóng. Tất cả đều dọn sẵn lên mâm nên Nguyễn Xuân Bắc từ đó đã xem thường khán giả. Đây là hình ảnh Nguyễn Xuân Bắc. Đã nhiều năm nay, dư luận chê là chương trình táo quân rất dở. Tuy nhiên, đây là món độc quyền của VTV làm ra và bắt toàn dân phải thưởng thức dù muốn hay không. Nghệ sĩ của chương trình dù dở đến đâu cũng được VTV bảo đảm diễn xuất, cộng với vị giám đốc nhà hát kịch nên Nguyễn Xuân Bắc gần như không xem khán giả ra gì cả. Bao năm nay chương trình táo quân bị chê nhưng ông ta không chịu làm gì đó để cải tiến mà ngược lại ông ta quay ra chửi khán giả là ăn cháo đá bát. Khán giả được xem là đá tảng, các nghệ sĩ chỉ là những cái đầu mềm. Thông thường thì nghệ sĩ rất cẩn thận khi phát biểu trước công chúng. Có người chỉ vì lỡ mời mà bị khán giả ném đá, thông thường là phía nghệ sĩ phải chịu thua trước dư luận. Hầu như chén cơm của nghệ sĩ là bởi khán giả cho nên không ai dạy gì đối đầu với khán giả cả. Lần này, ông Nguyễn Xuân Bắc bỏ công ra viết một chuyện ngụ ngôn rất dài để đưa lên trang Facebook của mình. Điều này cho thấy ông Nguyễn Xuân Bắc đã có bước chuẩn bị rất kỹ để đối đầu với khán giả chứ không phải ông ta nói mà không cân nhắc. Đây là hình ảnh cả báo của nhà nước cũng không đồng tình. Trước thái độ sức láo và trịnh thượng như thế, cộng đồng mạng đã phản ứng rất dữ dội. Ngay cả các tờ báo của quốc doanh cũng không đồng tình với các thông điệp trong chuyện ngụ ngôn này. Trên báo Dân Trí, một tờ báo lớn trong nước, nhà văn, nhà, nhà viết kịch Chu Thơm cũng đã lên tiếng. Ông viết rằng, mọi người vẫn nói rằng nghệ sĩ dù có tài năng đến đâu mà không có khán giả thì cũng không thể sống được. Tôi được biết Táo Quân đã có tuổi đời 20 năm Việc kịch bản có năm hay, năm không hay là chuyện bình thường, nhưng người nghệ sĩ phải có tinh thần thép để nghe dư luận hai chiều. Nghệ sĩ phản ứng tiêu cực khi táo quân bị chê là quá vội vàng. Những khán giả mà tờ Thời báo chấm khảo sát cho đa số cho rằng ông Xuân Bắc không phải vội vàng sốc nổi như lời của nhà văn, nhà viết kịch Chu Thơm, mong có chuẩn bị rất kỹ Ông Bắc đã đầu tư sức lực và trí tuệ cho việc sáng tác một chuyện ngụ ngôn thì không thể xem là vội vàng cho được. Bài của ông Xuân Bắc được những người này đánh giá là rất công phu và trau chuốt. Vội vàng sốc nổi chỉ dành cho những người phát biểu mà không có sự chuẩn bị mà thôi. Đưa hình ảnh ông Nguyễn Xuân Bắc đóng vai bắt đầu trong táo quân. Cho tới giờ, mạng xã hội, báo chí trong nước và nước ngoài chưa ai binh vực ông nghệ sĩ này cả. Xem ra Nguyễn Xuân Bắc đang muốn đối đầu với cả xã hội thực sự. Ông Bắc làm quản lý, giả sử như ông đi diễn không có khán giả thì ông cũng không thiệt hại bao nhiêu. Có lẽ vì thế mà ông ta tự tin và húc đầu vào đám đông công chúng. Vì đám đông này dám chê táo quân của ông là dở. Cho đến giờ phút này, Xuân Bắc vẫn còn im lặng, chưa có phản ứng gì. Đọc bài viết của Xuân Bắc với Văn Phong